Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì trong chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn hoang Thì à, tình cờ TBL gặp phải một cái căn nhà hết sức là kỳ lạ luôn Nằm ở giữa cái mặt tiền đường nhựa Rất là đắt địa luôn nha mọi người Đây nè và đây là cái ngôi nhà nè mọi người đây thì để xem thử ngôi nhà này có những cái gì kỳ lạ bên trong thì à, mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với TBL ở video này nha đây mọi người đây là cái mặt tiền đường nè rất là đắc địa luôn và đây là cái ngôi nhà nè mọi người cái ngôi nhà nằm sát bên mặt tiền và bên ngoài nhìn vô thì chúng ta thấy có một cái ờ, điều gì lạ lạ mọi người thấy mọi người ngôi nhà này đã bỏ hoang nhưng mà phía bên trong ngôi nhà thì lại toàn là nước nước không à mọi người không hiểu là lý do vì sao chủ nhân của ngôi nhà này lại bỏ hoang ở đây một ngôi nhà hết sức là gọi là khang trang và có giá trị ở một cái địa thế như thế này mọi người nhà này phải nói là nó còn mới chứ không có phải là cũ nha mọi người nhưng mà theo TBL nghĩ nó bị ngập nước là do nó nằm ở dưới cái mặt đường nha mọi người bây giờ cái mặt đường nó cao hơn cái à, mặt nhà có thể là khi xây nhà người ta sẽ à, không nghĩ tới cái tình huống mà đường nó lên cao cho nên là trong căn nhà này đầy rẫy là nước luôn và phía đây nè mọi người phía và phía sau đây phát hiện một cái kính nè mọi người thấy không cả nhà một cái kính này hoàn toàn có chủ đích để ở đây nha mọi người kính này không tròn không vuông mà nó lại méo méo như thế nào á và phía bên đây nè mọi người phía bên đây là có một cọng dây điện nè mọi người dưới cánh cửa sắt nè rất là nguy hiểm luôn điện với lại sắt với lại nước kết hợp thì có lẽ không ai dám đụng tới đâu nha đó không hiểu sao mà những cọng dây điện nó còn nằm nguyên si luôn mọi người còn đây là phía bên trong cái à, căn nhà nè mọi người đó toàn là nước không thấy mọi người nước mênh mông luôn bên đây nè rất là nhiều nước luôn nước ngập cả căn nhà luôn thì có thể đây là một cái nguyên do khiến căn nhà này chủ nhân bỏ rơi bỏ hoang là vì lúc trước nó xây dựng dưới cái nền thấp hơn mặt đường và sau này thì mặt đường đã nâng lên cao và cái lượng nước từ ngoài đường đổ vào căn nhà cho nên là người ta không thể nào mà sử dụng được căn nhà này nữa mới đành phải bỏ hoang như thế này mời với cô chú anh chị cùng tiếp tục bước sang phía bên trái của căn nhà đi ôi thì bèo thấy hình như là những cọng dây điện á nó còn mắc với cái mạng lưới của điện quốc gia nha quý cô chú anh chị thì TPL sẽ à, không thể nào mà dám đụng xuống nước và đụng vào những cái vật bằng sắt này để đảm bảo an toàn nha cả nhà TPL sẽ à, đi hết sức là cẩn thận luôn thứ nhất là sợ rắn thứ hai là sợ những cái à, điện đớm rồi nước nó còn ở trong căn nhà và đây còn những cái parabon luôn nha mọi người parabon để còn nguyên si luôn còn mới luôn để bắt tivi á mọi người đây nè này để bắt tivi nè còn nguyên một cọng dây đi xuống luôn và căn nhà này có thể thấp hơn mặt đường đến 1 mét đó mọi người còn đây là điện lưới quốc gia này à, điện lưới quốc gia vẫn còn dây điện nha mọi người vẫn còn dây điện luôn ôi này thì chắc là căn nhà này không sử dụng được cho nên người ta mới bỏ hôn như thế này và đổ đất lên cao để có thể là sau này sẽ à, sử dụng cái à, phần nền mới phần nền cũ này thì nó đã thấp hơn cái mặt đường rất là nhiều luôn và phía trước căn nhà nè mọi người phía trước căn nhà thì lại có một cái tấm gương để trấn yểm nơi đây đây là mọi người điều cũng hết sức cẩn thận chỗ này là nước và điện kết hợp với nhau thì rất là nguy hiểm luôn mình cũng không biết là điện đã cất hay chưa nhưng mà thấy đường dây điện vẫn còn nối nối vào trong nhà nha và đây là một tấm gương để trấn yểm cái nhà hay sao tấm gương gương hình vuông vuông vác đàng hoàng còn à, phía bên trong thì vẫn còn trang thờ hai cái trang thờ và nước á, thì ngập lên tới cái à, gần cửa sổ luôn mọi người thì không phát hiện được một cái con cá hoặc một cái con sinh vật nào sống được dưới đây hết cũng có thể là cái nguồn nước này nó đã bị nhiễm điện cho nên là không có con cá hoặc là con sinh vật nào bơi lội dưới đây được thì trong nhà vẫn cái còn cái la phong nha mọi người la phong màu xanh đây nhà này nói chung là thấp hơn mặt đường cả mét thì à, muốn ở thì phải à, một là để vậy nhờ thần đèn nâng lên hoặc là xây lại đắp cái nền mới xây lại chứ không thể nào mà sống à, thấp như gì được nước nó sẽ vào nhà hoặc là rất là ẩm luôn thì đây cũng có thể là một cái nguyên nhân chính khiến chủ nhân phải ờ, bỏ hoang căn nhà này và có lẽ sau này người ta sẽ xây dựng một cái căn nhà mới bên cạnh căn nhà này hoặc trên chính cái nền này luôn đây mọi người thấy cái ờ, máy vòm nè đứng đây là là là nhìn lên tới nóc nhà luôn nè mọi người đó ha thì chứng tỏ là cái nhà này xây rất là thấp luôn đây nè tới mấy tôn luôn nè tới nóc nhà luôn nè và bên đây thì à, có những cái tổ ong và vò ở phía ngoài đây nè mọi người và đặc biệt cũng có một cái tấm gương lúc nãy mình đi ngang qua mình không thấy không để ý bây giờ mình quay lại thì mình thấy phát hiện ra một cái da rắn lột chỗ này nè mọi người da rắn lột chỗ này chỗ phía trong phía cái cái cây thứ hai ê mọi người ở đâu đó đó có một cái da rắn tại vì dưới đây là bên đây là điện nè mọi người và phía dưới đây là nước hết nha ừ. đứng đây là sát bên nước luôn sợ nó, nó nó sập xuống dưới rồi mệt nữa cho nên là tivi đành phải à, đứng ở ngoài thôi dòm vô và cho mọi người xem đây cũng là một cái kinh nghiệm xây dựng những cái căn nhà mà gần mặt đường á mọi người thì à, có thể mọi người sẽ xây dựng cao hơn cái mặt đường một mét hoặc là hơn như thế nào nữa đó để sau này á cái à, để sau này á thì cái à, đường nó sẽ không có cao hơn nhà và nước sẽ không tràn vào nhà như cái tình trạng của cái đường và cái căn nhà hôm nay thì TPLY điều đó cũng là một cái chú ý rất là quan trọng để khi ta xây lên một căn nhà kiên cố đẹp mà lại mắc cái lỗi phong thủy hoặc là một cái địa thế giống như gì thì rất là tiếc để xây đi và đập lại nha mọi người và đối diện cái à, nhà là một cái view núi hết sức là đẹp luôn mặt tiền rất là rộng rất là lớn luôn chỗ này và phía sau thì có một cái con suối con suối nè mọi người rất là hấp dẫn luôn nha đây là con suối nè mát mẻ đặc biệt là ở trên một cái mảnh đất này gần suối chủ nhân cũng phải cần để ý những cái sẹt lở nha mọi người gọi là kè ừ. nó đã lỡ và chảy nước theo hướng này nè ừ. thì nói chung là cái căn nhà này rất là có giá trị luôn phong thủy rất đẹp ở trên một cái view rất đẹp vị thế nhưng mà nghịch cái là xây dựng ờ, trước đó là nó đã bị thấp hơn cái mặt đường rất là nhiều luôn cho nên là hiện tại là không thể sử dụng được nữa và đó là cũng là một cái nguyên nhân mà chủ nhân ờ, không còn sử dụng căn nhà này bỏ hoang gây tình trạng ờ, lãng phí nha mọi người thì à, video cũng à, dài rồi rất à, biết ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này Mến chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha Nhớ đăng ký, chia sẻ để ủng hộ TBL thực hiện thêm nhiều video hay hơn nha